คือไม่ทราบว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปของผมอยู่ มีใครเชื่อในเรื่องผีหรือเปล่า แล้วการกระทำที่ผิดพลาดของเราในอดีตอาจจะเกิดผลในอนาคตที่เขาเรียกว่ากรรม หรือว่าสั้นๆก็คือเหตุและผล แล้วมีใครเคยไปดูดวงหรือเปล่านะครับ แล้วส่วนมากคุณไปดูดวงที่ไหนที่ไทยนะครับแล้วตอนที่ไปดูดวงนั้นคุณจะดูดวงจากอะไรบ้างอะคือเพราะว่าที่เวียดนาม ที่ที่ผมได้รู้มาส่วนมากเขาจะดูดวงจากใบหน้า จากลายมือ หรือว่าจากน้อย หรือว่าจากกซื่อหรือว่าวันปีเกิดของเราหรือว่าจากจากการเล่นแทรอตนะครับคือสาเหตุที่ผมพูดถึงวันนี้บอกว่า คือช่วงนี้ที่เวียดนามเขามีรายการเขาก็คือเขาเอาไปแปลรายการจิตจิตวิญญาณไทยนะครับ แล้วแบบรายการนี้มันมีชื่อ คือแบบคนที่แปลรายการนี้ก็แปลเป็นภาษาเวียดนามเป๊ะมาก แล้วคนเวียดนามก็ชอบดูมาก บอกว่า ถ้าพูดถึงเรื่องจิตวิญญาเขาชอบพังของไทยมาก เพราะว่าไทยมันเป็นประเทศที่แบบมีความเชื่อในพวกที่ที่ที่ที่ที่ผมเพิ่งพูดมาเยอะมาก แล้วแล้วการที่เขาวิเคราะห์จากจากตัวเลขของรายการนี้มันมันมันเก่งมากอะคือผมไม่รู้อยากไปดูดวงจากจากคนนี้อะ แต่ผมไม่รู้จะไปยังไง thì không biết là có một xem clip bản thân mọi người đã từng đi xem bói chưa mọi người thì bình thường lúc xem bói thì cả nhà mình sẽ xem cái gì nhỉ thường thì một mình có đọc trên mạng thì có một số người thì hay xem xem bói qua tướng nhân khẩu học hoặc là xem xem um, đường tay đường chỉ tay của mình nhìn nào hoặc là xem qua bớt trên khuôn mặt hoặc là bây giờ đang hot là xem qua kiểu chỉ thần số học hoặc là xem qua um, bói tarot ấy thì bản thân mình thực ra thực, ra bản thân mình trước đây thì cũng đã từng xem qua bói tay với lại uh, bói thần số học với lại bói um, bói, ta, bói bói tarot cái lý do mà mình làm cái clip hôm nay tại vì mình có đang xem một cái kênh Facebook tên là truyền hình thực tế tâm linh Thái Lan và bản thân trên cái kênh YouTube này nó nói nhiều video clip cực kỳ hay tức là bản thân người Thái người ta sẽ phân tích các câu chuyện tâm linh của Thái về câu chuyện về uẩn khúc của những người uh, của một số người trong quá khứ và người ta mong muốn tìm đến chương trình này để có thể uh, giải mắt giải đáp được những cái uẩn khúc đấy thì ในนี้นะครับในรายการนี้มันมีอันมันพูดถึงหลายๆอย่างมากแต่วันนี้ผมอยากทำรีแอคชั่นเรื่องนี้นะครับ ที่เขาเรียกว่า เงียบตื่นตื่นเงียบตื่นตื่นเงียบตื่นตื่นถ้าภาษาไทยน่าจะแปลว่า กรรมฆ่าตัวตายนะครับ ก็คือเขาไปแปลเรื่องนี้ เดี๋ยวผมจะไปแปลตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่า คือฟังแล้วมันมันแบบ อืมติดใจมากแบบชอบชอบฟังชอบดูรายการนี้มาตลอดนะครับ เราจะลองดูนะครับว่า คือผมไม่รู้ว่ามีใครเคยดูรายการนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ตรงนี้บอกว่า คนเวียดนามชอบดูมากแล้วเขาเอาไปแปลจากรายการไทย คือใคร ๆก็รู้อยู่แล้วว่า เวียดนามชอบชอบชอบรายการไทยมากแล้วบางทีเขาก็ซื้อเลกสิทธิ์จากไทยแล้วเขาก็เชิญแบบแบบดาราไทยอย่างเส้นพี่ลูกเกดหรือว่าตอนนี้ก็เชิญดีเจมัตมัตตุน มาเวียดนามมาเล่นด้วยกันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปแปะตรงนี้นะครับ โอเค เราลองฟังนะครับ หัวข้ออันนี้ก็คือเรียกว่าการฆ่าตัวตาย ที่บันท่านในช่วงระบาดบันท่านเวียดนามมิ่งรักชื่นชมท้ายมิงเดี๋ยวอีเอรได้ร่านี้ทีนี้ hôm nay mình sẽ mình sẽ cùng mọi người muốn chia sẻ một cái cái video clip có tên là nhiệt từ từ thì mình sẽ sẽ sẽ share video clip bên bên này này để mình cùng cùng cùng nghe chung nhé cả nhà ok nghiệp hủy hoại chính bản thân mình là nghiệp mà chúng ta còn gọi là tự tử là nghiệp rất nặng nếu như mọi người nhớ được thì năm 2018, quý vị khán giả sẽ thấy tin tức, báo chí đưa tin là một nam người mẫu. Tự tử bằng cách nhảy từ trên cầu phá giam tám xuống. Câu chuyện này xảy ra giống như là người đàn ông này. Nếu như nói thì mọi người ai cũng biết người đó tên là Son. Son giống như là bị bệnh trầm cảm, lúc nào cũng thích ở một mình. Và có một người bạn tên là Bùm. Cả hai người họ là bạn thân của nhau, nhưng mà trước khi Son qua đời có một người bạn gọi điện thoại nói là Có biết Son nhảy cầu pha giam 8 Tự tử rồi và đã qua đời Có nghĩa là qua đời luôn Bùm không tin và đi đến nơi xảy ra sự việc Cuối cùng cảnh sát tìm được thi thể của Son Nhưng mà linh hồn của Son vẫn chưa đi đâu cả có rất nhiều chuyện đã xảy ra xung quanh khu vực đó. Họ đi đến cầu Pha Giam 8 và đến đó xem bạn của họ đã thật sự đi hay chưa. Và họ biết là linh hồn của Son vẫn chưa đi đâu cả. Hôm nay Bùm sẽ đến đây để kể lại câu chuyện của mình. Hãy gặp Bùm bạn của Son người mà tôi đã nói đến. Xin được chia buồn cùng cậu với chuyện đã xảy ra. Bùm, anh bóng hỏi điều này. Nếu như nói đến người bạn này, cậu ấy tên là gì và thân thiết với Bùm ở mức nào? bởi vì Son là người sớm phải bươn trải với cuộc đời. Giống như là cậu ấy phải kiếm tiền để trang trải học phí. Và sống một mình kể từ khi 17, 18 tuổi. Bùng gặp gỡ cậu ấy là lúc ở trường đại học. Và làm bạn với nhau, Bùm là người sống tách biệt với gia đình. Từ khi còn nhỏ, và Bùm là người từ quê lên, một thân một mình. Quen biết nhau gần 7 năm. Có thân thiết với nhau không? Thân thiết với nhau là khoảng 5 năm. Vậy anh xin được hỏi tiếp luôn, chuyện gì đã xảy ra và làm cho cậu phải mất người bạn này? Hôm đó có một người bạn trong nhóm với nhau qua đời trước. Và cùng với do nói với nhau sẽ đi dự đám tang. Nhưng mà đám tang của người bạn đó, mẹ người đó đưa về ngoại tỉnh, ở tỉnh Ubon Giát Thani, và Bùm đi làm việc ở Hô Hin. Và xong việc rất muộn, 3 giờ sáng mới xong và Son khẳng định là sẽ đi về Ubonzat Chathani tối cho bằng được. Và Bục mới nói là Ubon nó không có gần đâu. Phải chạy xe gần 8 tiếng đồng hồ. Nhìn như GFP nếu như chạy xe đi là 8 giờ đồng hồ, nói chuyện qua lại cho đến khi 3 giờ sáng, và giống như là to tiếng với nhau. Và Son gửi tin nhắn cho Bùm, tin nhắn cuối cùng của ngày hôm đó. Mày cãi nhau với tao làm gì? Bạn qua đời tao chỉ, ý là bạn đã chết rồi mày cãi nhau với tao làm gì? Mày không đi không sao, mày nhớ làm phúc cho nó. Và rồi tắt máy khoảng lúc 3 giờ sáng. Và Bùm bởi vì làm việc quá nặng nên mới ngủ luôn. Ngủ lúc này là Bùm ngủ rất sâu. Ngủ sâu đến mức khí Bùm thức giấc là 4 giờ chiều ngày hôm sau. Mở điện thoại xem thì thấy 40 cuộc điện thoại gọi nhỡ. Là em, cũng là bạn trong nhóm đó, cũng thân thiết với nhau. Gọi điện thoại đến rất nhiều lần, nên em mới gọi điện thoại lại và hỏi là có chuyện gì không em ấy mới nói là Son không còn ở với chúng ta nữa. Son nhảy cầu pha giam tám rồi. Lúc mà Bùm đến đó là Bùm đến muộn nhất. Bùm đến muộn, khi Bùm đến đó là Bùm đã thấy thợ lặn. Lúc đó Bùm đã thấy thợ lặn họ lặn tìm thi thể của Son rồi. Lúc đó Bùm chỉ xem được ở camera là Bùm thấy bạn của Bùm. Không phải là quyết định nhảy luôn ngay lập tức. Nhìn xuống dưới nước ba lần, nhìn ba lần đến lần thứ tư mới quyết định nhảy xuống. Và lúc đưa người ra nhìn nước giống như là cậu ấy vẫn tỉnh táo. Lúc cậu ấy rơi xuống nước, giống như là cậu ấy tỉnh táo lại hơn, cậu ấy bơi vào bờ, bơi vào chỗ bến thuyền ở cầu Pha Giam 8, nhưng mà bị đuối nước trước. Và đây chính là câu chuyện đau lòng của cậu Son, quyết định nhảy cầu Pha Giam 8 để tự tử. Điều đó làm cho bạn của cậu ấy sốc và rất đau lòng vì chuyện đã xảy ra. Thi thể của bạn bùng nổi lên rất nhanh, là đêm thứ hai. Đêm thứ hai là đã nổi lên rồi. Và họ vớt được thi thể và đưa lên bờ khoảng hơn 3 giờ gần 4 giờ sáng. Lúc mà thi thể được đưa lên bờ, thì thi thể đã bị phù Và khi nghiêng người lại thi thể đã bị cứng hẳn rồi, tình trạng thi thể lúc đó là giống như là người béo phi gần 100kg, và lúc đó đưa thi thể đến. Lúc đó kiểu cho đến khi xong hết mọi việc, để mọi người ra về, tức là xong hết mọi việc khoảng hơn 4 giờ gần 5 giờ sáng. Họ đưa thi thể về đồn cảnh sát trước, và Bùm phải đến đồn cảnh sát để trả lời một vài câu hỏi của họ. Trong lúc Bùm đang trả lời câu hỏi thì có một nhân viên cứu hộ đi vào và nói là đi ra ngoài nói với bạn được không? Nói là đi bệnh viện. Phải nói thế nào ạ? À? Bạn của em đang nằm ở đó. Đang nằm ở trong xe, sao lại không chạy xe đi? Anh ấy mới nói là, ư ừ cứ xuống đi nói chuyện giúp đã. Lúc đó anh ấy nói là, xe không khởi động được, bởi vì làm thế nào cũng không thể nào khởi động xe được nên mời muốn em xuống nói. Khi mà Bu đi đến đó đưa tay cầm vào chân của cậu ấy và nói là, hôm nay mọi người ai cũng mệt lắm rồi. Kể từ lúc mày nhảy xuống sông, mày đi đi đừng có mà cứng đầu nữa. Kiểu nói chuyện thân thiết với nhau là đừng có cứng đầu, đi bệnh viện đi, có gì ngày mai tao đến đón ra khỏi bệnh viện, vừa mới nói xong cái thì xe nó khởi động được. Và đây chính là điểm khởi đầu cho những chuyện đáng sợ, đã làm cho cậu bùng tin rằng cho dù cơ thể của bạn mình chìm trong dòng sông vẫn không làm cho linh hồn của bạn mình rời khỏi thế giới này. Sau khi cậu ấy qua đời, cậu ấy có xuất hiện cho ai thấy không? Lúc mà đang tìm kiếm thi thể của cậu ấy, đêm đầu tiên lúc mà mọi người đang tìm kiếm cơ thể của cậu ấy, lúc mà mọi người đến chờ đợi nhân viên tìm kiếm, hôm đó bùng ở đến 4 giờ sáng, lúc mà mọi người nghỉ không tìm kiếm nữa, nên bùng mới đi về nghỉ ngơi. Trong lúc mà bùng chạy xe rẽ vào đường hẻm, đường về chung cư của mình, vừa rẽ vào cái thì bùm thấy trước. Thấy có một người đàn ông mặc quần lường và áo phông bình thường. Và bùm biết là nó, bùm biết là son. Bởi vì đó là bộ đồ, là bộ mà cậu ấy mặc lúc nhảy xuống sông. Nhưng mà bùm im lặng vì có một người bạn khác của bùm là cần, là cậu ấy phải chạy xe về chung cư một mình. Bùm im lặng, cho đến khi cần nói là ơ nó đưa mày về Bùm mới nói là sao biết được là nó đưa tao về, Căn mới nói là mày có thấy ở đầu hẻm nhà mày lúc vừa mới rẽ vào cái, Căn là người lái xe, vừa mới rẽ vào cái, thấy là đứng ở đầu đường rồi. Linh hồn cậu ấy còn đi tìm những ai nữa? Có ạ, à, và đêm làm lễ hỏa thiêu của cậu ấy. Bùm không dám ngủ một mình nên mới rủ bạn đến ở cùng. Có tất cả bốn người đến ở cùng, đi ngủ cùng nhau, nhưng mà thật ra là không có ngủ được đâu ạ. À. Nhưng mà chỉ là ngồi chơi game với nhau mà thôi cho đến 2 giờ sáng đồ phía sau của em tự nhiên rơi xuống. Mọi người mới nói là nó đến rồi, nó đến rồi, mọi người hét lên như thế, nói là nó đến rồi, ngồi run bẩn bật, giống như là phim ma đó anh. Sau đó thì quyết định là đi ra phía sau phòng xem có chuyện gì xảy ra hay không. Cả bốn người cùng đi ra, nhưng phát hiện ra là không có đồ nào của em rơi xuống. Nên Bùng mới quyết định là đi đến ngủ ở phòng một người bạn khác, và nhóm bạn này cũng là bạn chơi cùng nhau, chơi cùng với Son. Bùng mới nói là tao đi ngủ cùng với tụi mày được không? Người đó mới nói là bây giờ tụi tao đang ở 5 năm người, đến đây đi. Lúc đó Bùng mới nói là ok, tức là trong lúc mà Bùng nói sẽ đi đó. Người bạn đó, người mà Bùng gọi điện thoại đến xin ngủ cùng. Chưa đến 5 phút đã gọi điện thoại lại, nói là nó đến chờ mày rồi. Bùng mới hỏi là nó sao lại đến đó chờ được. Người bạn mà ngủ ở phía bên ngoài cùng đó, người ngủ ở phía ngoài một mình, và có chó ngủ cùng ấy. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng đúng không ạ? À? Rèm của nó không che kín hết nên có ánh sáng dọi vào. Son ngồi xoa đầu chó. Và đây chính là chuyện để khẳng định rằng cho dù đã chết, nhưng mà linh hồn của cậu Son vẫn còn ở xung quanh bạn bè của cậu ấy, giống như là lúc cậu ấy vẫn còn sống. Có nghĩa là bây giờ Boom tin rằng người bạn này vẫn còn ở xung quanh mình. Boom tin là và còn ở xung quanh Boom, nếu như cậu ấy vẫn ở xung quanh đây, Cậu muốn nói gì với cậu ấy? Muốn cảm ơn và xin lỗi? Vì hôm đó đã không nhận điện thoại. Hôm nay cậu đến tham gia chương trình muốn chúng tôi giúp cậu chuyện gì? Bùm muốn biết bây giờ bạn của Bùm như thế nào, bởi vì cậu ấy tự tử nên chắc là sẽ có nghiệp. Nghiệp của cậu ấy sẽ rất nặng, Bùm muốn giải nghiệp làm cho nghiệp nợ của bạn mình nhã bớt đi. Tôi xin mời anh lâu. Mời các bạn xem tiếp tập này tại kênh youtube Giải trí Bốn Phương hoặc nhấn vào đường link bên dưới phần bình luận để xem tiếp nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chắc bây giờ đã có rất nhiều bạn ở Việt Nam đã nhận được tỷ hưu rồi đúng không? Thì mình cũng không biết là kiểu có ai giống như mình. Xin chúc mừng các bạn. Sợ chuyện ma em nhưng mà kiểu vẫn thích nghe thì có gì mình sẽ để cái cái đường link um, đường link ờ, Facebook page này để mọi người có thể cùng cùng cùng xem thêm một số cái clip khác. Thực ra ở đây nó rất là nhiều nhiều nhiều nhiều clip nó nói về tức là nói về cái nghiệp của mỗi người trong ờ, trong quá khứ và người ta tìm đến cái chương trình này thứ nhất là để để cái ông ông ờ, ông thầy này người ông thầy này sẽ phân tích xem là à, người đấy đã từng có cái nghiệp gì hoặc là người đấy có cái chuyện gì trong quá khứ mà người ta muốn giấu và người ta muốn đến, đến đây để người ta muốn giải nghiệp hoặc là người ta muốn đến để nói những cái lời chăn chối cuối cùng với cái người đã khuất để họ có thể cảm thấy được thanh thản hoặc là hoặc là vơi bớt đi đi phần nào ก็คือเป็นเป็นรายการไทยที่มีชื่อเสียงดังดังมากๆโดยแบบอันนี้ไม่มีไม่มีเว็บข่าวอะไรโปรโมทสักอย่างในในในในเวียดนามแต่แค่เขาเอาไปแปลแล้วตอนนั้นเขาลองอัพโหลด YouTube หรือว่า Facebook คือแบบจำนวนคนเข้ามาดูอันนี้ก็คือเข้ามาดูออร์แกนิกนะครับ ไม่มีการยิงแอกอะไรหมดเลย แต่แบบคนเวียดนามชอบฟังมากครับแล้วแบบคือฟังแล้วรู้สึกเสื้อ คือผมไม่รู้คุณผู้คุณผู้ชม คนคนนี้มีชื่อเสียงที่ไทยหรือเปล่าแต่ดูจากรายการนี้ผม ผมเชื่อว่ามันเขาเขามีชื่อเสียงดังดังมากๆแล้วการวิเคราะห์ของเขามันแบบมันดู professional มันดูน่าเชื่อถือนะครับ ก็ ก็นั่นแหละ ขอบขอบคุณมากมากนะครับ ที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับ แล้วก็ถ้าใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่องยูทูบของผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ที่ thank you กันญาแนะแซมวีลูกลิปกลุ่มมิงเดนเฮดที่ไว้อายลันเดลเดินไว้กันยูทูบกลุ่มมิงที่มาเงยเงยดังกีไล่มาดังกีเท่าเท่ากันยูทูบกลุ่มมิงหนูหกมิงเนี่ย thank you กัญญาขอบคุณมากมากครับ